Xin thông báo phiên bản PUBG Mobile tiếng Việt nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm cho cộng đồng chơi game PUBG Mobile tại Việt Nam. Sắp tới chúng tôi ra mắt phiên bản tiếng Việt được phát hành riêng cho khu vực tại thị trường Việt Nam với các thông tin cụ thể như sau phiên bản tiếng Việt à có phiên bản tiếng Việt cho cái PUBG Mobile hay vậy nhờ anh em chuẩn bị có ngôn ngữ tiếng Việt rồi nhưng mà sử dụng tiếng Anh đi có làm sao đâu tiếng Anh cho nó thạo đi anh em nhỉ đó theo mình thấy là cứ sử dụng tiếng Anh cho nó thạo đi căn bản đi đó. tiếng Anh là một môn kỹ năng được chưa đằng nào chả học học không học trước thì học sau học càng sớm càng tốt tiếng Việt cũng hay đó chúng ta có thể nhìn rõ được à, chúng ta có thể trải nghiệm rõ được đối với những bạn mà không uh, tiếng Anh ấy nhưng mà các bạn mình khuyên với các bạn là nên uh, trải nghiệm tiếng Anh và nên uh, xem tiếng Anh à nên nên nên nên nên cũng nên tham khảo qua tiếng Anh bởi vì nó cũng hay mà thực ra tiếng Anh bây giờ nếu mà trước sau thì các bạn cũng phải học tiếng Anh cơ mà đó để giao tiếp nó dễ hơn đó nhưng mà nó có tiếng Việt nó cũng hay cho một số bạn mà không am hiểu tiếng Anh thực sự mà nói tiếng Anh là một môn học càng nhanh càng tốt dạ, học càng nhanh càng tốt tiếng Anh là một nói nói chung là nó cũng giống như một kỹ năng ấy đấy học càng sớm càng tốt ờ, đằng nào chúng ta phải cũng phải học đó là ờ, kỹ năng thì học càng nhanh càng tốt Papanganak o bagong panganak? Oo. đấy.